À ông À ôm, à tao bắt. Vô. Chỉ dùng nên đi ra trong ta mà. Ôm lên. Tao gặp keo đó đâu. Trong ta. Ôm lên. Ôm lên.

Bớt trời ok Nhận tin Nhận tin Nhận tin mà nó mực nữa Hãy subscribe

ờ chạy làm tem bơ cái vườn mua lại gần kiểm tra mà tem bơ lá tấm thấp chạy là ta là chăng chăng chẳng nhạc thọc rồi mà hao không mới vương kìa chạy hay thóc bay chứ chạy mụ chạy ơi em mụ em thằng đi tập đó ạ kìa thằng tật mà quá mà á mà mà em mà trong thật thật